Các con thân mến, qua phần tình huống đầu tiên và qua phần lưu ý của cô, các con đã biết cách nói lời chia vui, biết cách đáp lại lời chia vui của người khác rồi. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập số 1. Yêu cầu của bài tập số 1 như sau. Em sẽ nói gì trong các tình huống sau? Tình huống thứ nhất, bạn cùng lớp được danh hiệu học sinh giỏi, được cô khen. Nếu là con, con sẽ nói gì với bạn mình? Chúng ta cùng suy nghĩ trong 15 giây nào. Trong trường hợp này, đừng ghen tị với thành công của bạn mình bởi vì các con biết rằng bất cứ sự thành công nào cũng phải trải qua sự rèn luyện, trải qua nhiều trông gai. Bạn mình đã phải rất cố gắng, học thật tốt và chăm chỉ thì mới được cô khen. Vậy thì chúng ta sẽ không tiếc gì để nói lời chia vui với bạn, đúng không nào? Chúc mừng cậu! Cậu rất xứng đáng. Tớ sẽ học tập cậu. Chúng ta cùng cố gắng nhé! Hoặc các con có thể nói ừ, bằng cách của các con cũng được. Nhưng nhớ, chúng ta cần phải chúc mừng bạn này. Và mình nói với thái độ vui vẻ, hân hoan, mừng cho thành công của bạn chứ chúng mình đừng nói với thái độ chán nản, buồn phiền bởi vì mình không bằng bạn. Nếu không bằng bạn thì chúng ta sẽ cố gắng học tập bạn đúng không nào? Tình huống B, bạn cùng lớp em nhặt được tiền và nộp cho cô tổng phụ trách, trả lại được bạn làm mất. Bạn em được tuyên dương trước toàn trường trong giờ chào cờ.